sóc luôn cho anh em này máy báo không rung anh em nhá đánh thẳng vào cái chắn này 10 triệu chắn này tứ tử đen này tứ trắng này tứ đen này sóc rất là nhẹ và quần rất là tươi anh em nhá tiếp tục chặn anh em này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉnh này anh em nhá mình tiếp tục là chăn này mở bát này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ xin chào anh em thì hôm nay chùm cờ bạc bịp ra mắt một video mới giới thiệu đồ chơi sóc đĩa mới nhất dành cho bộ môn sóc đĩa bịp nhưng anh em nào thua tha xa bờ hay vẫn còn đang tìm cho mình một cái đồ chơi sóc đĩa chuẩn chỉ nhất gọi trực tiếp số điện thoại nhà mình nhà mình cung cấp cái đồ cờ bạc dụng cụ cờ bịp là đồ hàng đẳng cấp nhất hàng mới nhà mình luôn luôn cập nhật để anh em lên làm video để anh em hướng dẫn anh em để có đồ chơi để anh em vào bờ an toàn anh em nhé trên tay đây là cái điện thoại cảm với quân vị vừa rồi mình sóc đôi ba tiếng bài anh em nhìn thấy cái độ chuẩn chỉ ra làm sao bây giờ mình sẽ đi vào thực tế về hàng hóa chính xác như nào em đi nhé hàng nhà mình bán ra chế độ bảo hành rõ ràng đặc biệt là đổi một đổi mới luôn cho anh em trong vòng một tháng đầu mua hàng nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em phải mua hàng mình phải lưu ý anh em chọn mặt gửi vàng đến cơ sở uy tín anh em mua anh em nhá rất nhiều anh em phản hồi với mình rằng là anh em mua phải cái đồ là về là rung nhiều rung loãng tậm tịt anh em không chơi được anh em lại là người mất tiền thêm anh em đến cái nơi uy tín mua lên thử hàng sờ vào hàng thực tế sóc xem nó như nào anh em nhá đấy có anh em ở xa mình gửi xe đò cho anh em anh em kiểm tra đúng hàng anh em mới nhận hàng anh em nhá tránh là mua phải hàng giả nhà anh kém chất lượng để anh em lại mất tiền thêm đấy cái đồ này là chuẩn chỉ nhất đơn giản gọn nhẹ không nhì nhằng không dây dựa nhà mình ngụy trang trực tiếp vào cái điện thoại cùi bắp 1280 anh em nha cái hàng này rất là đơn giản gọn nhẹ anh em đi chơi này anh em đi chơi đúc cái điện thoại trong người anh em ngụy trang làm sao hợp lý đứng em để tùy quần ngồi em để tùy áo hay ngụy trang ở trong người trong ngực ống chân ống đầu để tùy anh em cái tính ưu việt của nó là anh em không cần sóc cái anh em nha đặc biệt ưu việt luôn anh em là con em vẫn chơi được đứng ở trên anh em thả xuống nhẹ tiền anh em ăn tiền bình thường nên em hoàn toàn yên tâm cái khoảng cách của cái máy này rất là xa anh em nhá một mét hai đến một mét rưỡi cọ quay thoải mái anh em không phải ngồi như tượng nhá ngồi như tượng người ta lại nghi ngờ anh em nhá đấy nên em hoàn toàn yên tâm luôn đấy đặc biệt là cái chơi pin tiểu em biết rồi ngày trước các cái dòng cảm ứng trước hay cái dòng bệ hay dòng thảm hay dòng quét ngang là phải chơi sạc pin cắm pin chơi có hai ba tiếng là có thể hết pin nhưng cái hàng này nhà mình là chơi pin tiểu anh em này pin tiểu chơi cực kỳ là sướng này chơi 2 đến 3 ngày không nói bi anh em chỉ cầm hai quả ba quả bi này anh em chơi có thể chơi hết tuần luôn được đấy canh bạc anh em chơi trong rừng trong dãy hay trong trong các um, các nơi uh, ngoài biển ngoài sông anh em đi sông đi biển hay vùng miền anh em đi ở xa là anh em không tìm được cái ổ cắm là anh em có thể chơi được vài ba ngày này anh em không phải lo lắng điều gì anh em nhá cái đồ này nó rất là ưu việt nhà mình đã tối ưu tất cả những cái nhược điểm để tạo dựng thành công lên cái điện thoại cảm với quý vị rồi nên anh em hoàn toàn yên tâm từ cái ngụy trang tinh vi đến cái độ chính xác đến cái nhịp rung và đặc biệt là cái cái cái hàng pin anh em chỉ cần đi chơi bật đúng cái công tắc ở lên là anh em có thể chơi được này đấy bật công tắc là khởi động anh em nhé đấy thì bây giờ mình sẽ sóc đôi ba tiếng bạc để anh em biết cái độ chuẩn chỉ của hàng ra làm sao cái hàng này là không kén người chơi anh em nhé nam nữ bắc trung nam ai phải chơi được mình khẳng định em luôn không chơi xanh chín nữa chơi xanh chín 10 hôm thu tha cả 10 phải có đồ để anh em chơi cờ trên nhá thời buổi này mình không bịp người ta người ta bịp mình đấy cứ chắn phải lên trái mình sóc đôi ba tiếng bạc để anh em biết cái độ chuẩn chỉnh ra làm sao nhá ngày trắng đêm đen mình sóc này bây giờ mình sẽ bật công tắc lên này bật công tắc lên này anh em cứ theo nhịp rung anh em nẻ rung một sấp đôi rung hai tứ tử hai mà không rung. sau khi mở công tắc lên thì tứ tử không mở tín hiệu trả về máy không rung nhé. nhá có có tăng giảm nhịp rung rung cực kỳ nhẹ cực kỳ êm anh em không phải lo lắng là thợ thuyền phát hiện ra không rất là nhẹ nhàng rung không rung dài như cái điện thoại 1280 nhá Rung dịp cực là ngắn luôn nhà mình hàng tung ra thị trường là phải kiểm định kiểm tra rõ ràng nhà mình mới tung ra Lên em hoàn toàn yên tâm anh em nhá đồ là chuẩn thì mình báo với anh em như thế đấy cái đồ này quân vị là luồn đúng bộ vị vị không tang 100% mình khẳng định luôn thầy thợ bóc ra không một tang tích gì thử làm cho có mũi em nhá vị nhà mình không một gợn sóng anh em lên nhà mình kiểm tra vị còn khi mình gửi hàng xe anh em mình mình cho anh em bóc vị thoải mái anh em nhá đó gửi xe vẫn bóc vị nên anh em hoàn toàn yên tâm luôn hôm nay trong khuôn khổ làm video mình không để làm mất thời gian của anh em thì mình cắt sẵn khuôn vị ra nhưng anh em vị mua vị là vị nguyên đan nguyên kiện nguyên khối anh em nhá đêm nay mình thử làm trầm này không có hút làm trầm này bác ai đi lại được đấy mình cứ luồn những bộ vị ví dụ anh em luồn vào cái vị thuốc anh em thuốc là hút bình thường em nha thuốc thuốc luôn luôn là thuốc mới hút thường anh mình làm mặt thành nắm bụng cho anh em anh em hút thuốc vứt thuốc ra cắt là dính hàng em nhá hay là cái cả lơ khơ thế này anh em đặt vào quân vị gì mình làm vào quân vị đấy cho anh em là anh em cũng thể cắt ra là anh em dính hàng luôn cực kỳ đơn giản mà hiệu quả cơ động em nhá đấy không phải lo lắng một cái điều gì đấy nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái đồ này cực kỳ chuẩn chỉ luôn này mình sóc đôi ba đến bảng em biết cái độ chuẩn chỉ ra làm sao này mình cầm luôn trên tay này anh em nhé mình cầm luôn trên tay sóc một tay luôn cho anh em này đấy anh em nghe cái gì rung mình cầm theo cái rung hôm nay mình để nó hơi mạnh để trong khuôn khổ làm video nha anh em mình khẳng định luôn là chẵn này chẵn này 5 triệu chẵn luôn này chồng quân chồng vị vẫn báo huy anh em nhé anh em hoàn toàn yên tâm về cái đồ này mình sóc một tay luôn này ai làm cái ai sóc cái được anh em nhé nên anh em không phải lo lắng một cái điều gì cái đồ luôn này tiếp tục chẵn này máy trả kết quả chẵn này 20 triệu chẵn này mở bát này anh em thấy không đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ luôn này mình chỉ để xa một tí thôi anh em nhé mình để xa một tí đây này một nhịp dung này lẻ này đánh thẳng lẻ này 20 triệu lẻ này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ cho anh em nhá anh em không phải lo lắng một điều gì có cái đồ để chơi thì anh em không thể thua được anh em này ai cầm cái ai sóc cái ai được anh em đúc vào trong người ngụy trai vào trong người lẻ này anh em này đánh 50 ờ, triệu lẻ này lẻ theo ngoài 50 triệu cho anh em yêu chẵn này yêu chẵn mất nhà mất cửa này ba đen lên ba trắng này bây giờ mình sẽ bỏ thực tế luôn ra ra cái ờ, đây này luôn ra đây anh em này cho anh em nhìn cái dùng nó dùng như thế nào này dung một anh em nhá dung một này lẻ này máy móc đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ này lẻ này 100 triệu lẻ này anh em thấy không đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ này anh em sóc tưởng định được anh em nhá máy sẽ trả kết quả rất là nhanh cho anh em luôn một dung này lẻ anh em này lẻ anh em thấy không ba đen lên ba trắng đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em này nên anh em không phải lo lắng một điều gì thì vừa rồi mình giới thiệu cái điện thoại cảm đến quân vị để anh em biết cái đồ chuẩn chỉ ra làm sao anh em muốn tư vấn kỹ hơn về hàng thì anh em gọi trực tiếp lên số điện thoại là anh em này 09843148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 thanh toán tiền thì cảm ơn anh em xem video